Ờ, dạ thì em chỉ có một mối tình thôi anh Và mối tình đó chắc là chỉ trong vòng một tháng là kết thúc rồi ạ Hồi nào lâu chưa? Dạ lúc còn em còn đi học ờ, đại học á chị Sao mối tình gì ngắn ngủn con một tháng vậy? À, tại vì lúc đó em cũng tự ti về ngoại hình của em quá cho nên em cũng không có quan tâm gì đến bạn nhiều á chị Ủa sao anh trai cần phải đen cho nó mạnh mẽ lên chứ Nhưng mà em sợ đen của anh, em đứng với ảnh thành hắc bạch vô thường luôn á Đâu có sao đàn ông, đen mới là mạnh mẽ, đàn đen mới là bản lĩnh Mà bạn bên đó đen lắm hả? Nó đen, em nhìn anh á là bạn trắng hơn anh chút đó dạ vậy thì được ừ. anh đừng có tự ti mình nữa nha dạ. mình yêu là yêu quyết liệt cái gì mới con tháng bỏ chạy rồi bây giờ hết rồi nha dạ hết rồi anh dứt khoát đi anh thấy bạn trai mình đây dễ thương đó dạ, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn trai Xin chào à, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Mình là Đỗ Quan Tâm. Hiện tại mình đang làm thiết kế tự do. Mình chuyên thiết kế logo, nhận diện thương hiệu hay là truyền thông marketing. Làm ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Từ Vũng Tàu ở đây tham gia chương trình. Dạ vâng ạ. Tên rất là hay nha, Quan Tâm. Dạ. Tên sao người vậy? Dạ em sinh năm 93, em 26 93 tuổi. 93 Mời bạn gái giới thiệu Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả trong trường quay em. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Quý Năm nay em 26 tuổi à, Hiện em đang làm ờ, nhân viên kinh doanh về những mặt hàng quà tặng Quê của em ờ, là ở Bình Thuận và hiện em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à, Một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của mình Điểm mạnh của em là có thể nói là hòa đồng, dễ thân thiện với mọi người Và điểm yếu của em là nói chung là em suy nghĩ hơi chậm một chút và về nữ công gia chánh hay là gì đó thì em không có được tốt cho lắm còn cái gì nữa không có cái tật xấu à, gì không dạ tật xấu của em là có khi là cuối tuần là em sẽ ngủ nướng hơi nhiều ạ cuối tuần ngủ nướng không đi đâu chơi với bạn bè hả dạ có nhưng mà chắc phải đến chiều em mới đi ạ à. dạ và dạ. điểm mạnh của em là em hát cũng tương đối được ạ hát được rồi hát thử một đoạn đi hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau, có ra sao, thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Thì anh có ơn. Rồi, rồi đàn gái đã hát thì đàn trai cũng đáp lại luôn. à, và nó biết tối sáu luôn chị bạn trong uh, một tác phẩm Romeo Juliet Một tác phẩm rất buồn Đúng. Nói chung á là cái môn thổi sáo này thổi đâu nghe cũng buồn hết trơn á dạ. Những cái lúc vui vui mình đừng thổi nha Thổi hồi ta tưởng đâu Trương Chi, Mỹ Nương nữa cái, cái tài lẻ nào mà ngoài thổi sáo không? Thực ra thì uh, em em tuổi gà mà Cho nên uh, kiểu như là à, cầm kỳ thi họa văn võ gì em cũng biết hết hay vậy dạ. điểm yếu có gì không hay tật xấu có gì không tất cả những cái điểm mạnh của em cũng là điểm yếu của em tại vì ờ, cầm kỳ thi họa văn võ gì cũng biết nhưng mà biết chút chút chút, à. chút dạ. không, không yếu đâu biết chút chút thêm mày vui rồi dạ. còn cái gì tật xấu nữa không? À, ví dụ như là đi ăn thì em rất là nhạy cảm với đồ ăn Tức là em ăn cái món đó em có biết nó có sạch hay không Nó như thế nào được Em ăn cũng phải ứng liền dạ. Nhưng mà sao mà em nhạy cảm đồ ăn ít ăn mà sao nó cũng cũng hơi nặng ký dạ tại vì em nhạy cảm với ăn cho nên em biết cái món nào ăn được là em ăn nhiều à vậy hả bạn gái bạn có những mấy mối tình rồi à, dạ thì em chỉ có một mối tình thôi anh mà mối tình đó chắc là chỉ trong vòng một tháng là kết thúc rồi ạ hồi nào lâu chưa dạ lúc còn em còn đi học ờ, đại học á chị sao mối tình gì ngắn ngủn có một tháng vậy à, tại vì lúc đó em cũng tự ti về ngoại hình của em quá cho nên em cũng không có quan tâm gì đến bạn nhiều á chị mà ngoại hình như thế nào lúc đó như thế nào mà tự ti à, dạ lúc đó mặt em bị à. lên mụn bị dị ứng á chị với lại lúc đó em rất là mập lại lúc đó bao nhiêu ký dạ 58 kg chị à, em cao mét mấy dạ mét 58 cũng bình thường chứ đâu có mập đâu, đâu. Do, lúc đó em <laughs> thì bây giờ còn tự ti không dạ thì cũng bớt rồi nhưng mà <laughs> tại vì môi trường làm việc của em cũng không có nhiều bạn nam á cho nên em cũng chưa quen ai nữa à, rồi bên kia có một mối tình bên đây mấy mối dạ thì à, cũng có một mối tình nhưng mà không chính thức tại Trời vì ơi. À, yêu đơn phương đơn phương dạ yêu Bà đơn phương cũng khoảng bốn năm năm gì đó không có nói hay sao dạ có tỏ tình một lần đầu tiên kiểu như bị tình yêu xét đánh cũng tỏ tình một lần tỏ lần. Vâng. sao mà tao không không yêu thời đấy thì à, cũng hơi ngu ngơ cho nên cứ tới à, nói người ta là mình thích người ta rồi chạy ờ, thì đúng rồi nó thích bỏ chạy ai dí theo lẽ nó thích là phải đứng lại vậy em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, dạ hơi cao một chút chị cũng phải một mét bảy nhìn hơi to con một chút to có to cao có... gần có cái gì nữa dạ với lại à, bạn đó đừng có đen quá có chút chút đen có cái mẫu hình lý tưởng không em thích nhất là diễn viên huỳnh hữu minh đó chị chị cũng thích nhưng chứ đừng nói chị em cái điều gì em không thích ở người bạn trai tuyệt đối là không được đánh bạc nếu mà hút thuốc thì ít thôi bạn trai có cờ bạc không em dạ không tứ đủ tường có dính gì không dạ không không dính gì hết cho chị biết là cái mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào thật ra thì em cũng em cũng không có yêu cầu gì hết về bạn nữ kiểu như là nhìn được là được em cũng không yêu cầu về chiều cao cân nặng hay ngoại hình gì hết em cao mét mấy dạ em cũng gần mét bảy ừ, nhưng mà mình cũng phải có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào dạ chứ? thì à, theo em là dễ dễ nhìn có giọng nói hay á thì kiểu như là em nghe mấy bạn mà nói giọng huế á là kiểu như em bị say nắng luôn đó rửa hết giọng bên kia nãy giờ hay không dạ cũng cũng dễ nghe ngọt ngào hát hay Rồi nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được chắc cũng phải vài năm nữa tại vì em đang chuẩn bị ra chuẩn bị năm nay là em sẽ mở công ty để em làm việc cho nên em cần chút thời gian để em lo sự nghiệp để lo gia đình công ty gì em dạ em sẽ mở công ty về thiết kế mở công ty mà có bạn gái nữa thì hỗ trợ rất sao là mình nhiều cũng không được trắng hay cơ làm công ty ngồi văn phòng phải trắng chứ dạ em rất là hay đi ờ, đi du lịch em đi dịch bụi à đi nhiều cho nên là đen dạ. đúng không bạn gái không có thích đen cho nên mai mốt đi nhớ bịt mặt bịt khẩu trang lại kỹ kỹ nha anh <laughs> qua coi bên đàn gái sao nha dạ dạ em chào anh ạ Ủa sao anh dạ. trai cần phải đen cho nó mạnh mẽ lên chứ nhưng mà em sợ đen của anh em đứng với ảnh thành hắc bạch vô thường luôn á đâu có sao đàn ông đen mới là mạnh mẽ đồng đen mới là bản lĩnh mà bạn bên nó đen lắm à. hả <laughs> đến nỗi đen em nhìn anh á là bạn trắng hơn anh chút đó dạ vậy thì được ừ. anh đừng có tự ti mình nữa nha dạ. mình yêu là yêu quyết liệt cái gì mới con tháng bỏ chạy rồi bây giờ hết rồi nha dạ hết rồi anh dứt khoát đi anh thấy bạn trai bên đây dễ thương đó hai đứa rất là hợp lý trắng đen black and white rồi, như vậy thì bây giờ mình tiến tới hỏi ý kiến người thân thôi Em đi Ái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em với lại hai dì ruột của à, em ạ à. Có mẹ với dì, giờ à, chào mẹ đi Dạ, xin chào uh, à, MC Quyền Linh uh, MC Carter uh, Chào khán giả trong trường quay cùng uh, cháu trai ở bên này Cháu Quý thì uh, ngày thường cháu tính hiền, hơi nhút nhát Chính vì cái nhút nhát như vậy cho nên là muốn tìm một người quen Và đến hôn nhân chứ không có thích là quen nhiều người à, vì đây mới là thúc là đi đăng ký chương trình đi à. cho nên là cháu mới đi đăng ký nhưng bây giờ à. cô thấy á, là con rể tương lai này được không thì thấy cháu cũng à, nhìn chung ở tuổi 93 nhưng mà cũng đã cố gắng lập nghiệp cháu cũng thấy có vẻ chững chạc đối với cô thì không có đòi hỏi gì cao chỉ là muốn sau này con rể là phải yêu thương vợ và coi nhà vợ cũng giống như nhà mình đến đây cũng là một cái duyên còn các cháu bấm hay không đó là quyền khi mà mở ra mà cảm thấy à, hợp thì các cháu bấm dạ rồi, rồi cảm, cảm ơn cô, ơn cô. Đây à, em trai đi với ai? Dạ em đi với bố em ạ à. chị à. gặp bố em ạ à. Rồi chào chú Chào chú ạ à. Xin uh, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường Và chào tất cả khán giả trong trường quay dạ. Và chào cả chào con Dạ dạ chú thì Bây giờ là trong cái chương trình này Thì tôi cũng thấy là hai cháu thì tôi cũng thấy là cũng được Nhưng mà cái quyền uh, cơ bản là phải là của các cháu nếu như mà trở về một nhà thì được thì là tốt mà không có thì các cháu cũng là một người bạn rồi có qua lại thì cũng điều tốt thôi dạ. trên hết dạ rồi, cảm ơn chú, chú. bây giờ mà mở rào cho hai con gà gặp mặt rồi xin mời hai bạn có hai phút để trò chuyện dạ. với nhau nha nãy cháu có nghe bác nói về duyên nợ thì cháu xin phép tặng à, bạn nữ này một bài thơ à, đời gọi nhau bằng câu duyên nợ bỗng mật cười hỏi đời nợ hay duyên nếu là duyên thì do trời vun vén gặp được nhau là kết trái tình si thế nên đừng đem duyên nợ để làm cớ để yêu thì hôm nay đến đây em có cũng chuẩn bị một món quà cho bạn nam ạ à thì món quà này là em mới gấp ờ, khoảng 200 ngôi sao và có một số hình trái tim ở đây và trong những hình trái tim này là có một số câu em muốn nói thì anh có thể mở một cái ra đọc à ok trước khi mở này ra mình cũng xin tặng bạn cây sáo này thì cây sáo à. này là ờ. mình ờ, mới đặt xong nó là tung la nó cũng rất là dễ thổi mình có thể chỉ hướng dẫn bạn thổi sáo à. run quá đọc đi cưng coi đó cái gì đó À, mình cũng rất là thích xếp giấy, mình có thể xếp được một vườn thú bằng nghệ thuật origami. Wow. À, chúc anh luôn có nụ cười đẹp và ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Em mong người luôn mang nụ cười đến cho anh luôn là em. Và cảm ơn bạn. Mình cũng hy vọng mình có thể mang nụ cười đến cho bạn không chỉ ngày hôm nay. À, cảm ơn. Bạn cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? em nghĩ là bạn này là một người rất là lạc quan muốn mang đến hạnh phúc cho người khác bên trong có vẻ gì đó là hơi yếu đuối chút nhưng mình nghĩ bạn rất là lãng mạn mình cảm ơn rồi mình nói một chút xíu về quan điểm tình yêu gì đi hai bạn hẹn hò bây giờ hai bạn một người ở thành phố Hồ Chí Minh một người đang ở Vũng Tàu mình sẽ hẹn hò như thế nào ở đâu không quan trọng quan trọng là lý do thôi em có thể à, tới à, Sài Gòn bất cứ lúc nào à, là vào những ngày bình thường là bạn cũng có thể chạy lên được à đúng rồi bất kỳ khi nào bạn cần nói chung là sau khi gặp bạn thì mình có một nhận xét là bạn rất là <laughs> nhìn rất là dễ thương wow mình tưởng bạn kêu mình rất là đen không nói chung như thế này là không đen lắm đối với mình tại mình gặp nhiều bạn rất là đen rồi cho nên ờ, Đừng mình cũng hơi sợ đen ba nó đen gì quá rồi được rồi bây giờ hai bạn có còn món quà gì dành tặng cho nhau nữa hay không à, thì à, em có một bài nhảy có chuẩn bị rồi á à. rồi mời bạn vẫn hết hả à, thích đang hay ờ, mà dễ thương đó thì bây giờ chị tường nghĩ là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng một cảm xúc gì đó trong lòng ta đang nghĩ về người đối diện ừ, mình thấy bạn khá là khá là dễ thương mình ờ, ừ. không yêu cầu gì nhưng mà bạn có vẻ là một người vượt quá mong đợi của mình rồi nói chung là thông cảm cho mình tại vì những, những cái lúc ờ, mình hay nói chuyện thẳng thắn với, với bạn nữ mình hay bị bối rối nào Chuẩn bị. tay vào nút bấm nha hai bạn. Rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. một hai ba Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Mình uh, nắm tay bạn nữa. Em gái bấm hơi chậm nhỉ? Nè.